đang xin uh, chào bạn sau đây là đang xin, uh, xin giới thiệu các bạn cần uh, GWK X9 spca, chiều dài 54 độ cứng 5H đây bên phần bên ngoài hộp quả cần đấy các bạn quay phần cần và ba đoạn cần đấy các bạn đoạn cần này à. cùi hộp còn ờ, nguyên ờ, đai nguyên kiện cho bạn xem cái này màu xanh X9 của hãng Gawain sản xuất Cái này 5m4 54 thì à, trọng lượng của cần 54 này trọng lượng còn cân 54 là 131 gram khá là nhẹ các bạn Đó, 131 gram. Đó. Nó bịt cần đầu alo xoay 360 à, độ các bạn nhé đây, đầu alo đây các bạn à, xoay tròn được này Đấy, à, xoay tròn được rất là nhẹ các bạn tháo từng đốt một cho bạn xem phần này phần uh, mòn đấy các bạn nốt gốc à, đốt thứ hai từ dưới lên đây các bạn cải màu xanh đen đều được sơn phủ hết các bạn nhé sơn phủ rất bóng nắm dòng ờ, cần họ không sơn phủ hết Đấy. cân cho các bạn xem Đấy, trên thông số ở trên hộp là 131 gram cân trực tiếp thực tế cho các bạn xem 148 gram 5m4 144 gram đây các bạn thông số đây 144 trên 55 à. tải à, tính nhấc bổng là một cân rưỡi này 96 phần trăm ờ, cần này à, 6 đốt các bạn nhé số đốt là 6 thu gọn là 1 men 1 Đấy, trừ ai thu gọn 1 mét vuốt đường kính ngọn là 1,3 mm đường kính gốc là 23,5 mm số gần này rồi đang uh, xin giới thiệu các bạn cần uh, GVK Space X9 bản này rất nhẹ các bạn 148 gram 54 uh, till và độ cứng 5H ờ, các bạn nhé ờ, rồi Hải ờ, đang giới thiệu các bạn Hải đang Fishing chào anh gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing